cô mời các con chúng ta tìm hiểu ví dụ đầu tiên nào. 123 nhân 2 sẽ cho kết quả là bao nhiêu? Cô cùng đặt tính với các con. Khi đặt tính, chúng ta đặt thừa số thứ nhất ở trên, thừa số thứ hai ở dưới, sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Đặt dấu nhân ở bên trái và chúng ta kẻ phép tính. Ta bắt đầu thực hiện nào. Khi nhân, chúng ta thực hiện từ đâu sang đâu các con? đó là chúng ta thực hiện từ phải sang trái, bắt đầu nhân từ hàng đơn vị. Chúng mình cùng nhân nhé. 3 nhân 2, ở đây chúng ta sẽ ngược lên. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. Tiếp tục, 2 nhân với 2, ta lấy thừa số thứ hai nhân với hàng chục. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. Và cuối cùng ta nhân thừa số thứ hai với hàng trăm. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. Ta đã có kết quả một cách dễ dàng chưa các con? Kết quả của chúng mình 123 x 2 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 246. Đây là phép nhân mà không nhớ các con nhé. Chúng mình hãy cùng đến ví dụ 2 khó hơn một chút và có nhớ thì chúng mình làm thế nào? Bây giờ cô mời các con cùng tìm hiểu ví dụ số 2. 326 x 3 sẽ được kết quả là bao nhiêu? chúng mình cùng đặt tính. Thừa số thứ nhất đặt ở phía trên, thừa số thứ hai đặt ở phía dưới, sao cho các hàng thẳng cột với nhau, viết dấu nhân và kẻ phép tính. Ta bắt đầu nhân này. Hàng đơn vị ta nhân trước. Lấy thừa số thứ hai là 3 nhân với hàng đơn vị. 3 nhân 6 bằng 18. Lúc này viết 8 nhớ 1. Ta nhân đến hàng chục 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 nhớ bằng 7 và viết 7.